tài khoản của sàn giao dịch này á, thì chúng ta mới tham gia được cái à, cái cuộc thi đó và cái phần thưởng được, được chia đều cho những người tham gia cuộc thi đó ok được nào thì bắt đầu vô cái video này luôn vũ sẽ hướng dẫn tất cả các anh chị cách đăng ký và KYC cái tài khoản này thành công và một số giao diện ở trên cái tài khoản này ok được nào thì à, cái việc đầu tiên á vũ sẽ để đường link phía bên dưới anh chị nhấp vào đường link đó để ra giao diện chính thức của cái sàn này nha tất cả anh chị và bạn khi anh chị khi và khi tất cả các anh chị và các bạn đã đăng nhập vào cái tài khoản của mình á cái cái đường link phía bên dưới á, thì nó sẽ ra cái giao diện như vậy thì việc của chúng ta là thứ nhất á, cái đồng cái này chúng ta đăng ký cũng rất đơn giản thôi về cái email nè address nè chúng ta lấy email của mình ta gắn vô nha ok được nào rồi sau khi nhấn xong rồi á thì ở đây là cái mã mã giới thiệu được nào cái cả anh chị có thể là nếu mà anh chị để chống được nhưng mà anh chị mà có thể là ủng hộ vũ thông qua video này thì có thể là ghi là mã q ww vl wzz nha tất cả anh chị và các bạn rồi cảm ơn tất cả anh chị và các bạn nha tiếp theo mình bấm sign up nè khi mình bấm sign up xong á thì ở đây có một cái là click vào đây để verify là xác minh đây là người dùng thật chứ không phải là uh, máy ảo nha tất cả anh chị bạn đấy và nó sẽ gửi một cái tới một cái mã đến cái địa chỉ email của tất cả anh chị các bạn đây mình ra đây mình copy cái mã này mình ra đây mình giãn nha ok mình bấm confirm oh. ok mình đợi một chút nha để nó loát một chút đã thì uh, trong khi mình đợi chờ nó loát á thì uh, cái thứ nhất á mình muốn nói mình muốn nói sơ qua ở đây hiện hiện nay nó đang có những cái sự kiện Vũ sẽ để về về phần cuối video nha Vũ sẽ nói về cái sự kiện đó Ok sau khi mà mình uh, đã đăng ký thành công rồi login nha bây giờ mình đã lắp bây giờ mình đăng ký verify thành công rồi thì mình login tài khoản của mình đây mình sẽ điền lại rồi nó click nè mình cứ xác nhận vậy ok rồi login vào và cũng đây mình bấm click nè tu sen là nó sẽ gửi lại gửi thêm một cái email xác nhận nữa về cho mình tài khoản của mình đây cái mã này để mình đăng nhập vào mỗi lần như vậy á, thì mình đăng nhập đều có cái mã như vậy nên là cái độ bảo mật rất là cao Đúng nào nó tương tự như sàn Binance vậy tất cả anh chị và các bạn và các sàn những cái sàn cách khác ok và sau khi tới đây rồi á thì mình sẽ ở đây bộ sẽ nói sơ qua cái phần giao diện ở trên này là mình có thể là mua bán này. đây nè market nè exchange nè giao dịch B2B nè hoặc là credit card nè contract nè ETF nè ok thì ở đây nó có sẽ có những cái thứ nhất là ngôn ngữ nè ví dụ các bạn muốn dịch chuyển sang ngôn ngữ đang hỗ trợ là năm ngôn ngữ thì ví dụ bỏ sang tiếng Việt đi chẳng hạn cho nên sẽ là tài sản của bạn là spot nè fiat nè đó giao dịch là spot hoặc là với fiat giao dịch hợp đồng ok thì bây giờ sau cái bước này cái bước đăng ký tài khoản xong rồi á chỗ nào sau cái bước đăng, đăng ký tài khoản á, thì cũng muốn nói là đăng ký tài khoản xong rồi thì bây giờ chúng ta phải tới cái bước là KYC tài khoản KYC là xác minh nhân tính cho tất cả chị các bạn đây chúng ta vào biểu tượng cái hình người nè ở trên góc phải màn hình của mình nha ok sau khi ra nguyên người này thứ nhất á, chúng ta xác minh ở đây là xác minh nhân tỉnh là các bạn thấy không ạ trời ơi, xác minh nhân tỉnh là cái dòng thứ hai nè lõm xác minh ở đây mình chọn cái quốc gia của mình nha tất cả anh chị các bạn mình ở Việt Nam thì mình chọn quốc gia là ở Việt Nam nha đây Việt Nam mình xác nhận ở đây ví dụ có tại tất cả anh chị có thể là điền cái hộ chiếu của mình vào xác minh hộ chiếu nè à, thẻ căn cước công dân nè hoặc là chứng từ khác như là bằng lái xe chẳng hạn nữa nào ở đây ví dụ của chọn là chứng thẻ căn cước đi ví dụ là quận hai tuấn vũ nha Vũ đã có tài khoản rồi tất cả anh chị các bạn ơi Vũ đã có tài khoản rồi nhưng Vũ làm cái tài khoản này demo luôn á cho tất cả các anh chị và các bạn biết được là cái đó ví dụ như vậy đi Vũ đã có rồi ở đây á thì sau khi mình đã đưa những cái thông tin cơ bản rồi thì bây giờ người ta sẽ bắt mình up up cái hình của mình lên để xác minh danh tính của mình thứ nhất á, đây là mặt trước nè mặt sau nè ví dụ mặt mặt trước nè hoặc là mặt sau của chứng minh nhân dân nè nếu mà các bạn dùng chứng minh nhân dân nha còn ví dụ dùng thẻ căn hộ cái cái căn cước công dân á, thì đây là cái bìa nè mình chụp cái bìa nè, của căn cước công dân của mình lên thứ hai là chụp cái phần bên trong của gần căn cước công dân á và cái này là phần quan trọng nhất đôi lúc các bạn cũng rất là ít khi dùng ít khi mà cái quay KYC á nhưng mà Vũ làm nhiều sàn rồi thì Vũ biết rằng là tới bước này các bạn phải ghi sẽ cầm một tay bạn cầm tờ giấy và một tay bạn cầm cái căn cước công dân hoặc là cái passport của mình mình chụp cho nó đầy đủ thông tin trong cái một cái khuôn hình như vậy thì ví dụ đã có ví dụ đây nè ví dụ đây nha đây là vũ đúng nào cái tờ giấy á, trên tờ giấy bạn sẽ ghi là prox.io đúng nào cái ngày mà hôm nay bạn đăng ký cái ngày đăng ký gây KYC của bạn ví dụ hôm nay ngày 4 tháng 8 đi thì mình gọi ghi là 4 tháng 8 và ghi họ tên của mình vào và một tay mình cầm này và một tay mình cầm cái chứng minh nhân dân hoặc là thẻ căn cước ok được nào mình upload upload vào đây mà mình gửi đi là coi như là đã xác minh thành công đúng nào ok rồi sau khi xác minh danh tính xong rồi á ở đây có một cái là các bạn có thể liên kết được cái số điện thoại của bạn này. bằng khi mà các bạn lẫm liên kết nè giống như là khi các bạn giao dịch á thì các bạn cần phải là gì ạ bây giờ là mình ờ, gọi là 84 đi ở Việt Nam mà đúng không nào mình mình ví dụ mình điền số điện thoại của mình vào đi đó không mình điền số điện thoại vào mình bấm nhận cái mã nè là nó sẽ gửi cái mã đó mình bấm mình sẽ bấm cái mã cái nhập cái mã số điện thoại mà được gửi về số điện thoại của mình đó xong mình bấm liên kết coi như là đã xong ok cái bước đầu đó là bước xác minh về cái số điện thoại nha tất cả anh chị và bạn đó nhưng cái phần này là cái phần vụ thấy là rất quan trọng nè à, mã giao dịch mã xác minh Google cái này là cái để Vũ khuyên các bạn là nên làm cái này vì để tránh trường hợp hacker nó xâm nhập thì mình sẽ nên làm cái này cho tất cả anh chị bạn đây ở đây cái cái ờ, sàn này á, nó đã hỗ trợ trên app ở trên ờ, App Store và Android đều có CH Play đều có rồi nha tất cả anh chị và các bạn đấy nên là vì thế các bạn có thể là đăng nhập vào đây các bạn à, cái bước làm sao đây là cái Google Authentic đúng nào đây vụ qua đây ví dụ vụ làm ở trên máy tính nha Vụ sẽ tìm cái nào là về Chrome đây mình sẽ thêm vào hoặc là tất cả anh chị á, có thể là lên có thể là tải về điện thoại của mình tất cả anh chị bạn đây ok chủ cho nha vũ kim cái này lên để mà mình xác minh nha ok sau khi mình xác minh danh tính xong rồi thì cái việc đầu cái việc tiếp theo á mình sẽ bấm xác minh nè đúng nào đây ví dụ mình ở đây mình bấm này mình bấm cái ta tới cái phần quét này nè đó mình quét cái ô này ok không nào ok thì nó đã nhập vào đây rồi đây là cái mã ví dụ mỗi lần mình đăng nhập hay mình muốn giao dịch gì đó mình phải cần cái này đủ nào đấy thì để mình để có thể giao dịch được thì bạn phải xác minh cái Google Authentic này nha ví dụ ở đây mình sẽ xác minh nè ở đây mật khẩu của bạn là gì mình nhập mật khẩu của bạn là mình bấm vào mình chọn vào cái Google Authentic là 860977 chẳng hạn 860977 đây 860977 ok mình bấm liên kết rồi coi như là đã đã xong tất cả anh chị các bạn tại đây là một cái tài khoản vũ là làm demo thôi nhưng mà các bạn các bạn cứ nhớ là đây là tài khoản của làm demo thôi nha tất cả anh chị các bạn chứ đừng có để cái mã Google Authentic này nó cho ai biết hết được nào ok rồi sau khi chúng ta làm như vậy rồi đấy là cái bước KYC thành công của tất cả anh chị các bạn nha thì Vũ sẽ về cái ờ, tài khoản chính của Vũ để Vũ có thể là nói thêm về cái phần à, một số cái cái uh, tính năng cũng coi như là ở trên cái sàn này đúng nào rồi bảo mật tài khoản xong rồi nha đăng ký tài khoản và KYC bảo mật tài khoản cũng đã xong rồi và cái bước tiếp theo nữa là cái bước chia sẻ để có thể là nhận thêm ưu đãi ở đây các bạn làm cái bước là chia sẻ để nhận thêm ưu đãi là như thế nào ạ à? ví dụ ở đây nè các bạn có thể thấy là mã giới thiệu của tôi bạn bấm tìm kiếm thì đây là cái đường link giới thiệu cho của các bạn đúng nào giống như vũ đang giới thiệu đường link cho tất cả các gì các bạn vậy đó các bạn có thể đăng ký gửi được link này cho cho bạn bè của bạn đăng ký thì bạn sẽ được và có cơ hội nhận được thêm những cái phần thưởng từ cái nhà chương trình trừ tại vì đây là cái sàn mới nên sắp tới sẽ có những cái chương trình bounty ở trên này đậu nào những phần thưởng ở trên này những sàn thông thường sẽ có những cái chương trình như vậy thì các bạn hãy theo dõi tiếp tục cái sàn ROS này nha tất cả chị các bạn đấy thì à, các bạn có thể giới thiệu bạn bè bạn bè của bạn cũng sẽ nhận được lợi là sẽ được cái phí giao dịch sẽ giảm đi sẽ ít đi và bạn cũng có thể phí giao dịch của bạn cũng sẽ ít đi đồng ý nào hai bên đều có lợi nên các bạn không có gì phải ngại cả đồng ý nào và đây là quyền lợi chung của mỗi người được nào đây là về phần giới thiệu nha đây là bạn có thể là mã giới thiệu của bạn hoặc bạn có bạn có thể quét mã QR cái này của các bạn luôn để các bạn có thể đao cái này về ok rồi tiếp theo ở đây cũng muốn nói tới là cái gì ta rồi tiếp theo Vũ muốn chia sẻ cho tất cả các anh chị và các bạn biết tới một cái là nạp rút ở trên ở trực tiếp ở trên web nha tất cả anh chị bạn bây giờ nè ở đây là cái phần uh, nạp rút trực tiếp khi mà chúng ta ở trên web đúng không thì ở đây có các bạn sẽ thấy nè đây là thị trường spot nè với phí của các bạn nè phí là chúng ta có thể là mua bán trực tiếp những cái đồng USDT BUSD giữa người và người hợp đồng B2B với nhau ok về mã spot nha ví dụ mình có spot ở đây thì ở đây có một cái lệnh là lệnh lệnh chờ lệnh limit đó và lệnh lệnh lệnh lệnh market và lệnh limit thì ở đây là lệnh limit là gì ạ bạn có thể là ví dụ bạn muốn mua đồng BNB đi thì bạn thấy là cái đồng BNB ở đây là 322 322 à, đô một đồng BNB nhưng bạn không muốn như thế bạn muốn đặt một cái giá mua của bạn á là khoảng là 300 300 310 đi đủ nào thì à, ví dụ là số lượng là bao nhiêu ạ à? ví dụ bạn có số lượng USDT ví dụ ở một đây ở đây một ngàn thì bạn muốn mua khoảng mấy BNB tùy bạn có thể là bạn 25 phần trăm 50 phần trăm số tiền bạn đang có 75 phần trăm số tiền bạn có với giá là 310 đô đúng nào và tương tự như vậy bạn có thể bán ở đây bạn có thể đặt một cái lệnh bán bán là bạn ví dụ bạn ở đây bạn có 10 BNB đi chẳng hạn bạn muốn thay vì bạn ở đây đang có giá 322 bạn không muốn đặt ở 322 bạn muốn đặt ở 350 bạn mới bán độ nào thì số lượng của các bạn sẽ là gì ạ ví dụ bạn muốn 50 phần trăm của cái số lượng BNB của bạn 7 là phần trăm hay là bạn có thể nhập trực tiếp vào đây ví dụ là 5 hoặc là 4 hoặc là 3 ok độ nào đó là tùy đây là cái lệnh lý mình còn lệnh lý mình ở đây là cho, cho chúng ta được phép mua với cái giá mà chúng ta mong muốn và đặt được giá như chúng ta mong muốn như tất cả các bạn còn lệnh thị trường ở đây là gì bạn sẽ không đặt được đúng không? bạn sẽ không đặt được nhưng bạn chỉ cần số lượng số lượng giao dịch là ở đây là gì bạn muốn là ví dụ là uh, uh, 350 đúng nào 250 USDT hoặc là số khoảng bao nhiêu phần trăm số tiền của bạn đó thì cái này nó sẽ tự tìm giá cho các bạn đó nào ở bên này nè sẽ có cái cột thị trường nè sẽ tự tìm cái giá mà nó trung bình phù hợp nhất với tất cả anh chị và các bạn để nó mua ngay tại thời điểm đó được nào đó là sự khác biệt giữa lệnh thị trường và lệnh limit nha tất cả anh chị và các bạn ok tiếp theo ở đây là gì ạ fiat fiat ở đây là gì ạ để chúng ta có thể là mua mua bán trực tiếp những cái đồng coin tất cả anh chị ở đây ví dụ mình vô lệnh fiat nha bạn có thể là khi mà ví dụ ở đây vũ có thể là ví dụ về tài khoản sport đi mình sẽ hướng dẫn tất cả các anh chị nạp rút ở đây mình bấm ví dụ bộ bấm phần nạp nha ví dụ mình muốn nạp USDT mình bấm phần nạp đây đây là cái ví địa chỉ ví của các bạn ở sàn này rolex này ở trên mạng lưới ERC20 các bạn hãy để ý những cái mạng lưới này nha coi thử ví dụ là đây là ví dụ tương tự tương tự liên kết là ở ERC20 thì đây là địa chỉ ví của bạn nhưng các bạn TRC20 địa chỉ sẽ khác nha tất cả các bạn hãy lưu ý những cái này cùng đồng USDT thôi nhưng ví dụ những cái sàn khác những cái bên network khác á, chuyển qua thì nó sẽ có những cái địa chỉ ví khác nhau nên là chị hãy nhớ cái điều này cho Vũ giống như là các bạn có thể là lấy cái địa chỉ này nè các bạn đưa cho một người nào đó chuyển tiền cho bạn cũng có như các bạn lấy địa chỉ này nè ví dụ RC20 các bạn có thể lấy địa chỉ này các bạn tự động chuyển cho mình nhưng hãy chuyển chuyển trên mạng lưới ERC20 nha tất cả anh chị bạn để thì copy hãy nhớ liền những cái điều này nha chứ các bạn ví dụ bạn đang chuyển ERC20 mà bạn chọn cái mạng lưới Omi này coi như tiền bạn chuyển coi như là mất nên là cái điều này cực kỳ lưu ý đối với những người mới giao dịch cũng coi như là mới những mới sử dụng mới tham gia vào cái thị trường này để cái việc đầu tiên các bạn phải biết cách sử dụng ví chuyển tiền nhận tiền trước đã ok được nào rồi tiếp tục ở đây ví dụ mình muốn rút chẳng hạn muốn rút USDT thì cái việc đầu tiên các bạn phải có được cái địa chỉ ví nè địa chỉ rút nè độ nào số lượng rút nè và đây là cái phí giao dịch rồi độ nào được rồi chúng ta thêm thêm địa chỉ rút ở đây thêm địa chỉ rút nè chúng ta ví dụ muốn rút đồng USDT về mạng ERC20 địa chỉ rút ở đây các bạn có thể ví dụ à, các bạn muốn chuyển tới địa chỉ này đi nào các bạn muốn RC20 đúng không bằng Ethereum đúng không Ok các bạn copy này các bạn ghi lại đây là địa chỉ của thằng Vũ bạn thêm vào đủ nào nếu mà thêm vào như vậy á, họ sẽ yêu cầu là mã xác nhận nhận mã này đúng nào và mã Google Google xác minh Đỗ nào nó sẽ gửi số điện thoại và cái mã Google xác minh authentic Đỗ nào tới đây rồi các bạn bạn nhấp vào thôi được nào các bạn nhấp các bạn điền điền vào số điện thoại nè các bạn uh, mã xác minh của bạn nè đều sẽ điền luôn nha rồi ok sau khi mà vụ đã điền thành công rồi á thì các bạn có thể quay lại nè các bạn có thể thấy nè đây thì các bạn sẽ thấy đây là cái địa chỉ ví mà nó có sẵn rồi bây giờ số tiền số lượng rút ví dụ bạn muốn rút 100 100 đô chẳng hạn đây là cái phí đó là mà bạn không có bây giờ trong tài khoản cũng chưa có tiền đủ nào hạn mức rút tối thiểu là 100 mức tối đa là 400 ok phí giao dịch đây là cái sàn giao dịch ở, có trụ sở tại Singapore nha tất cả anh chị và bạn đó đó sau khi chúng ta làm như vậy rồi ra withdraw thôi đâu nào đây là cách mà chúng ta có thể là rút tiền là quẹo nào tiếp theo ở đây cũng muốn là nạp rút tiền trực tiếp bằng thẻ thanh toán quốc tế bạn có thể là nạp rút tiền bằng thẻ thanh toán quốc tế luôn nha các bạn đây nếu mà bạn muốn nạp rút tiền nạp rút USDT nhớ lại để làm nạp USDT để mua những đồng khác thì các bạn bấm vào đây mà bạn muốn là ví dụ là đồng USDT các bạn muốn mua à, đồng ờ, ví dụ bạn các bạn muốn nạp USDT để mua những cái đồng tiền khác đi ví dụ bạn muốn nạp à, USDT vô để các bạn mua đồng ADA chẳng hạn đỡ nào thì các bạn ở đây các bạn sẽ nhập nhập số lượng đỡ nào ví dụ đây đấy 111 đô sẽ được 80 đồng ADA này các bạn bấm win nè thì ở đây các bạn sẽ phải bấm đây y gian như vậy ở đây các bạn phải biết rằng là là ví dụ mình chạy visa đi ha ok thứ nhất các bạn sẽ bấm continue nè kiểu nào email của các bạn kiểu nào điền email của bạn vô Ờ, các bạn sẽ có mã code sẽ gửi về ok rồi nhấp xác nhận nha bấm continue nè rồi các bạn điền thông tin của các bạn vào ví dụ là các bạn điền thông tin cá nhân của bạn vào nha ở đây cũng xin dừng lại một chút nha rồi ok khi mà các bạn đã làm xong tới cái bước điền thông tin cá nhân của bạn rồi ở đây thì các bạn điền nè ví dụ mặt trước của cái ờ, credit card nè đúng nào ví dụ rồi credit card đây các bạn sẽ điền mặt trước là cái dãy số phía trước của các bạn này các bạn sẽ copy à, các bạn sẽ đánh vào đây cái này là cái ngày hết hạn kiểu nào cái ngày hết hạn của cái ngày hết hạn này sẽ có ví dụ ngày 3 tháng 5 này các bạn đúng không nào và cái này là ba cái số đằng sau cái mã cái cái thẻ của các bạn ok đậu nào đây là cách mà chúng ta có thể là nạp rút tiền bằng cái thẻ visa ok đậu nào tiếp theo ở đây Vũ muốn nói đến là cái gì ạ sau khi chúng ta nạp rút rồi chúng ta có thể giao dịch ở trên đây sàn ROS này có thể là chúng ta có thể giao dịch phải sinh à, dùng đồng bảy để chúng ta có thể giao dịch đúng nào Gửi giới thiệu sơ qua nha về cái phần đồng bảy này cho những anh chị nào mà muốn đánh mặt green voucher chẳng hạn đúng nào ok khi mà các bạn vào cái phần chỗ mà contract này nè thì à, các bạn sẽ thấy rằng đây là giao diện để chúng ta có thể là trade bên lệnh future future với cả tất cả anh chị bạn ở đây thì chúng ta sẽ thấy là thứ nhất đó, ở đây có mở và đóng lệnh nè đỡ nào à, đánh đây là long shot tất cả anh chị bạn đỡ nào mở và đóng lệnh là vị thế đây các bạn đây là số tiền các bạn muốn đánh nè volume giao dịch nè ví dụ là 10 20 phần trăm là khoảng bao nhiêu phần trăm là các bạn chốt lời hay là như thế nào đó các bạn có thể tìm hiểu về cái việc, việc mà đánh trade ở đây đòn 7 á, có thể là 20 50 tức là hỗ trợ tới 125 nha tất cả anh chị và bạn đòn 7 đây rất cao và đây là chỗ mà bắt đầu đóng lệnh này ví dụ stop loss của tất cả anh chị nè và cái chốt lời ok được nào mình nói sơ qua cái phần gọi là trade của tất cả anh chị nha khi mà ta anh chị đặt lệnh xong á thì ở đây thì các tất cả anh chị thấy nè stop loss của anh chị nè cái chỗ limit nè ok những thông tin tất cả anh chị đánh mà kia thì nó cỡ có ở đây rồi chỗ nào future các bạn cũng có ở đây rồi rồi ok nói chung là cái về cái phần gọi là sử dụng cái sàn này á thì tất cả anh chị cũng như tất cả các sàn khác thôi nhưng được cái cái sàn này sàn mới nhưng mà sẽ sắp tới sẽ có những cái sự kiện những cái chương trình những cái booty booty nhất định của tất cả anh chị của bạn á sẽ có những cái như vậy thì anh chị theo dõi cùng cái sàn nha hiện nay á, đang có cái buổi nói là ở đây là gì ạ ở đây đang có cái đang có hai cái chương trình gọi là chương trình à, đây chương trình đầu tiên là chương trình có thể là chia sẻ video của bạn ở trên YouTube các bạn có thể quay lại màn hình đây là cái ờ, nội dung sự kiện nè các bạn phải đăng ký uh, ờ, ROS và YouTube một cái ROS của bên YouTube ghi lại màn hình khi sử dụng ROS của bạn chỗ nào giống như vụ đang ghi lại màn hình là hướng dẫn sử dụng chỗ nào tải video up lên YouTube tải ở chế độ công khai tải tiêu đề phần mô tả của bạn bao gồm từ là dấu thăng ROS ok thời lượng video á là hơn 100 giây video phải hiển thị màn hình sử dụng nền tảng đúng nào và khi mà chúng ta gửi thư đến hộp thư chính thức là spot à, .io này với chủ đề là tôi muốn đăng ký RS tôi hỗ trợ bạn chia sẻ 10.000 video 10.000 đô và các bạn ghi ID người dùng điền cái form này và các bạn sẽ gửi đi nội dung của sự kiện vụ nói sơ qua là bằng cái việc mà chúng ta đăng ký đạn đã đồng ý cho rs quyền sử dụng video rs quyền sử dụng các sự kiện và sử dụng trên trang web chính thức và không có hạn chế nhất định về định dạng cái video đó nói chung là các bạn định dạng video như thế nào cũng không quan trọng quan trọng là các bạn có video quay lại được rồi tổng số tiền thưởng 10.000 USD và khi chúng ta tham gia sự kiện này á sự kiện này sẽ được là gia nhận thực vượt quá số tiền cho phép ví dụ nếu tổng số người tham gia nhận thưởng vượt quá số tiền cho phép thì sự kiện sẽ kết thúc sớm hơn dự định phần thưởng sẽ được trao sau 2 tuần sau khi mà các bạn kết thúc và UID người dùng kênh YouTube URC nào nói chung là thí sinh nằm ở đầu bảng sẽ được công bố và những người đạt vị trí cao trên bảng xếp hạng sẽ có sẽ có số lượng người xem ngoài ngoài tiền thưởng sẽ nhận được ưu đãi trong 3 tháng trở thành người phát ngôn đó đó là những cái gọi là đặc điểm những cái ưu những cái gọi là phần thưởng cho những người gọi là đua top á tất cả anh chị bạn đúng nào ok rồi video của Vũ ở đây cái đây là kết thúc rồi và các bạn hãy cho Vũ một like một subscribe kênh youtube của Vũ nha và bạn nào chưa có tài khoản á, hãy Vũ sẽ để đường link phía bên dưới nhấp vào đường link đó và đăng ký tài khoản theo cái đường link để cho chính xác với cái sàn nha tất cả anh chị và bạn ok rồi video đến đây là kết thúc rồi và xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị vào những video tiếp theo nha Vũ có một cái nhóm telegram ở đây mà các chị sẽ vô vào ở trong này Vũ cũng sẽ cập nhật rất nhiều các sự kiện để giúp chúng ta có thể là gia tăng được cái thu nhập của mình hoặc là chúng ta trao đổi về những cái sự kiện hay chúng ta cùng trao đổi với nhau để tìm ra những sự kiện nào tốt nhất và kênh youtube của Vũ đây là kênh chính thức youtube của Vũ và các bạn nhớ cho Vũ một like một subscribe kênh youtube của Vũ nha và ở trong này còn đang có những cái sự kiện rất là hấp dẫn và các bạn nên làm ví dụ như là tham gia những IDO tham gia đang có những trend NFT các bạn có thể làm mua những cái USDT từ sàn ros này chẳng hạn để các bạn các bạn có thể là chuyển sang ví MetaMask hoặc mua BNB ở trên sàn ros này để các bạn chuyển sang ví MetaMask của chúng ta rồi cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã tham đã xem video cái kênh này cái cái video này nha video này hơi dài một chút nhưng mà thông cảm vì muốn muốn làm chi tiết cho tất cả anh chị và các bạn hiểu rõ hơn về cái sàn này rồi cảm ơn tất cả anh chị và các bạn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn vào những video tiếp theo nha xin chào và hẹn gặp lại